tiếng đàn tiếng gọi đang trên nương, non ơi anh đang chờ đợi lòng cơn rừng xanh màu xanh quê hương trời ơi nghe tô lượn hồi gió dòng suối chảy về nơi đây non ơi anh đi tìm Trời đĩa đồng đĩa bắn đĩa bắn